Boom! Invalid the partition table. Oh my god. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sửa cái lỗi như thế này. Mỗi khi khởi động Windows. Thì thực ra thì mình ấn Enter là vẫn vào được uh, vẫn vào được Windows bình thường. Đây, vì ấn Enter nhé. Đây, vẫn vào được Windows bình thường luôn. Nhưng mà mỗi lần khởi động nó hiện cái đấy cả cảm giác khó chịu nên mình sẽ khởi động lại để hướng dẫn các bạn cách sửa nó luôn ơ ờ, không ấn được này ờ thôi phải, phải à, đợi vào Windows thôi Ok sau khi mất mười mấy giây cuộc đời thì chúng ta đã vào được Windows bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại restart Ok vẫn à, như lần trước để vào BIOS chúng ta bấm liên tục phím F12 đây là với dòng đeo của mình còn với dòng khác các bạn có thể tìm hiểu trên Google nhé có thể là phím F1 à đâu F2 này F1 ESC này túm lại là nó chỉ bao gồm trong mấy cái phím đấy thôi các bạn cứ bấm là được mình đây mình sẽ bấm phím F12 tại của mình là dòng Dell Ok các bạn sẽ tìm đến uh, BIOS setup ok tiếp tục các bạn nhìn đến phần uh, boot sequence các bạn thay đổi cái thứ tự khởi động của nó đây ví dụ mình uh, đang cài win vào ổ SSD nhé thì mình sẽ cho cái SSD này khởi động trước thì các bạn nhìn thấy là hiện tại là cái HDD nó đang ở trên cái SSD của mình thì mình muốn là đẩy cái SSD lên trên Đấy, bây giờ mình chọn vào cái SSD nhé sau mình ấn lên trên ok chúng ta thử khởi động lại nhé apply exit ok ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo